trên mái đầu tâm tư nên nâu sầu qua bao nhiêu dãi dầu mà lại nỡ qua cầu sang đời sơ xác ngỡ ngàng truyền tình trái ngang ai xeo bao phú phàng cho hoa kiêu tàn thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá vội far. đang phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài đành phải sơ sang xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm theo hoa rơi bên thềm và sư mãi tận đây bao nửa đời thanh xuân thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi, nhăn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đồ nghỉ friends xuyên mỗi khi hoa phương rơi nhắc lại câu chuyện buồn trường con kia ôi mái đô tường rêu nơi kỷ niệm mềm mại đâu sư âm của tiếng nói ngây thơ ngày hai đứa đưa dìu nhau đến sân trường cùng đôi bướm hai hoa trên cuối đường tiếng cười vạn tình thương và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui gói tròn theo tôi giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ thời gian nỡ vui chôn tuổi học trò người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ rớt trên vai bước chân đi lòng nuôi tiếc ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói lên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi kẹp tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim biết đâu mà tìm người ơi nhắc đến khi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau em cài cành hoa tim hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu lòng nhật ký đã ghi nỗi tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim biết đâu mà tìm người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi em cài cành hoa tim, hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu lòng nhật ký đã ghi nỗi tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu để lại buồn nào buồn hơn khi em vừa thôi học là em đi lấy chồng trường xưa nay vắng bóng em tôi tại sao tôi lại mất nàng người yêu tôi ai cướp ai cướp linh hồn tôi ai sầm lên cho tim mình gì mau hết rồi tình đầu tiên kỷ niệm nào còn đây đôi tay còn nắm chặt mà em quên hết rồi người ơi sao nỡ cướp em tôi đo thắm kỷ niệm nào vội quên em ơi em ơi em nói chỉ câu ân tình em nói chỉ đau lòng anh em ngu trong vòng tay nào đêm nay em về đâu thời gian nào bối xóa mà tôi vẫn tìm em suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không quên càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em nhé lấy được trong rau sáng quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không quên càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sáng trở lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao trở lại em con đường nghiêng bóng mát thua ngày nào trở lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chúa nhật nghe phố phường cua gót giày trở lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau nên nay trở thành xa cách rồi còn đâu trong làng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ tuôn rơi nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều đi rồi hôm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau Nên nay trở thành xa cách rồi còn đâu mang bao đớn đau lệ tuôn rơi nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều đi rồi hôm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh anh biết làm sao đây để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài đêm trở về em không thầm trong tay nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau xin em hiểu dùm đời anh lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng anh đâu có gì anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành đi buồn cho em Em có đòi hỏi gì đâu Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi nhiều dùm đời anh lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng anh đâu có gì anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có anh bên em sẽ đẹp tình mai